là chi và hôm nay tôi sẽ gắn kim cương giả lên trên mặt để che khuyết điểm à, tớ có cái đồ nghiệp này và đây là chuỗi kim cương mà tôi sẽ dùng trong ngày hôm nay à, tớ đã buộc tóc lên cho gọn rồi nhưng còn cái mái nữa mình nên làm gì đấy về cái mái từ từ khoan bình tĩnh thế gì không ờ. ở đây tôi có keo dán mi mọi người có thể thấy ấy, thì uh, tớ không có mi giả ok à. kế hoạch của tớ là sẽ bắt đầu từ lông mày trước bởi vì thời gian tớ không ưng lông mày lắm sáng nay khi mà vừa mới ngủ dậy tớ đã phải cạo bớt cái phần dưới này đi và rồi sau đấy thì sẽ đi đến những khuyết điểm khác dễ nhìn hơn như là mụn chẳng hạn There's glue in my hair and now it's in my mouth. Bắt đầu gì nữa bắt đầu dính. Excuse me. already so promising. Giá như tôi có thể che toàn bộ mặt giống như Jenna nhưng mà tôi không đủ tiền mua từng đấy kim cương giả Chúng ta sẽ phải hài lòng với việc là chỉ có từng đấy kim cương giả và giá vào những bộ phận mà tôi không hài lòng nhất trên mặt thôi uh, Dù gì thì cũng là 2020 rồi các anh chị em ơi Đừng có tự khắt khe quá với bản thân mình làm gì cả Bởi vì chỉ có như thế chỉ có cậu thiệt thôi Cậu không yêu, cậu không cảm thấy yêu thích bản thân mình thì ai yêu cậu được Đúng không? Tôi sẽ dán vào tiếp thế ra bên này cần 5 viên nhưng bên này chỉ cần 4 lông máy không đều nhau bôi keo vào chỗ đang có mụn thì có làm sao Guess we'll find out today Để cho một ít keo lên đấy Và mong là mồ hôi của tôi sẽ không làm ảnh hưởng gì cả xinh đẹp hơn và nó không nặng ok chúng ta ở đây để trở nên đẹp đẽ đúng là tại sao nhưng mà ở khoảng chỗ dọc này của tôi mũi nhân trung và cằm luôn ra rất nhiều mồ hôi đấy có phải là vì bệnh gì đấy không cái sẽ cái máy cháy cái máy cháy đáp đáp đáp đáp not the drug kind rồi keo on you go cô chấm vào đây à, đây oh đây à, đây nhỡ nó có tính kiểu sát trùng diệt khuẩn sao tớ nghĩ là nếu như mình đã muốn làm cho nó đẹp thì tốt nhất là nó nên cân cân xứng hai bên ấy you know lông mày không phải là một khởi đầu tốt cho việc cân cân cân cân xứng hai bên nhưng nghĩ là trên môi này thì có thể <gasps> nếu như mà tớ làm cái hình nó ngược xuống bởi vì cái viên kim cương giả của tớ nó hình giọt lệ nếu tớ làm nó chĩa xuống cái đầu nhọn chĩa xuống trông nó sẽ giống như là răng nanh của ma cà rồng oh I love these dang things honestly Instagram you're welcome trông như kiểu là Ờ, oh, em có nước mũi nhưng nước mũi của em thật là quý giá bởi vì nó là kim cương It's the sweat, isn't it? <sighs> alright, alright, alright, chill. We got this, we got this. Oh, it's really sticky. Love it. Tớ sẽ chỉnh cho cái này cân rồi chúng mình muốn mọi thứ được cân xứng. Tốt nhất là nên cân. Yeah. Xong <sighs> Beautiful. This is my life now. Giống như là dâu mèo đúng không? Đối xứng Wes Anderson As if chuyển đến phần trên Any ideas? Any thoughts? Hmm. <gasps> Tớ nên tạo một hình tam giác Tam giác đều đang tới đây Stop doing that Sao ấy? Nó kiểu mình có mấy cái lọ hồ nước và xong rồi kiểu nếu như mà cậu ngồi đủ ngoan thì cậu sẽ được cô giáo cho kiểm soát ấy, giữ lọ hồ nước và khi mà cậu có lọ hồ ở trong tay tất cả mọi người sẽ bắt đầu kính trọng cậu ấy Tại sao không nhiều người đi ra đường trông như thế này hơn Đúng là một đường ở giữa nữa để à, gọi là gì in front of Cliff. People should have like a rhinestone budget just to stick it on their face whenever the fuck they want. Wow. Am I done? Maybe I'm done. Am I? Yeah, you can't be gay on this channel. You have to be straight. Because that's what Wes Anderson. guess that's it. Face chore. Nước mũi but make it fashion and sparkly. Everybody loves that. Tớ hay ra nước mắt bởi vì um, chúng ta không nên sợ khóc. Chúng ta nên cảm thấy thành thực với cảm xúc của chính mình và um, điều đấy là lý do tại sao chúng ta không nên sợ khóc. Ngoài ra tôi còn có hai cái răng nanh ở đây. Yeah. Ngoài mắt cái răng ra thì tôi còn là hiện thân của một con mèo bởi vì tớ tuổi mèo. Và đấy thì lông mày của tôi là hình tam giác. Hi, hello. Illuminati. Who? Illuminati giữa để thể hiện sự đối xứng giữa hai bên tốt nhất là nên cân cân 10 trên 10 highly recommend mua kim cương giả để che đi những khuyết điểm trên gương mặt 7 trên 10 nếu như cậu tắt mồ hôi Tôi nghĩ tôi sẽ đi ra ngoài, nhìn chiếc gương ở ngoài với ánh sáng không như thế này looks good in this lighting too. You have your proof now. Thôi, vậy là hết rồi á. Tớ sẽ ờ, tận hưởng gương mặt này một lúc nữa, quay một vài cái story. <laughs> Và rồi um, uh, hẹn gặp lại vào lần sau. Tôi nghĩ lúc đấy tớ định nói là cái keo này nó không giống cái keo cái hồ mà hồi mẫu giáo mình hay được chơi ấy nó nó sẽ không kiểu satisfying khi mình lột ra đâu ấy so <laughs> stay in school kids